Mình xin chào các bạn nha Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay tấm lọc gió cho xe Honda Winner X Thì à, thường thì à, tấm lọc gió thì đi tầm khoảng 10.000 là thay Thì hiện tại trên đồng hồ mình đã là 11.825 cây Thì đã hút rồi Nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay tấm lọc gió nha Mời các bạn cùng theo dõi Và đây là tấm lọc gió của xe Honda Winning có mã là 17210 K56 V50 nha thì bây giờ chúng ta cùng à, tiến hành à, thay tấm lọc gió mời các bạn cùng theo dõi nha Thank you.